Kinh tế thị trường mang lại lợi ích cho người dân và làm lung lay chế độ như thế nào? Kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng, giảm đói nghèo. Nhưng nếu cải cách đặt sự tồn phong chế độ lên trên lợi ích người dân có thể làm tổn hại quá trình chuyển đổi dân chủ. Trước đổi mới năm 1986, nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam đứng trước nguy cơ sụp đổ, người dân nghèo nàn, kiệt quệ và không có tự do kinh tế. Ngày nay, sau hơn 30 năm, Việt Nam đã vươn lên là quốc gia có thu nhập trên đầu người ở mức trung bình thấp. Từ năm 2002 đến năm 2018, tổng sản phẩm quốc nội tăng hơn 2,7 lần. Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế, quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2020 theo GDP danh nghĩa đạt 304,6 tỷ đô la Mỹ hay 3.498 USD trên người và nếu tính theo sức mua tương đương đạt 1.047 tỷ đô la Mỹ và 10.755 USD trên người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh của Việt Nam trong suốt giai đoạn qua, mặc dù bất bình đẳng cũng gia tăng, đã mang lại lợi ích cho phần lớn dân số, trước hết tác động đến việc xóa đói giảm nghèo. Số người nghèo, tính theo chuẩn nghèo quốc tế, đã giảm liên tục từ khoảng 40 triệu vào năm 1990 xuống còn 14 triệu vào năm 2004 và theo chuẩn nghèo mới đa triệu tính đến cuối năm 2019, số người nghèo còn khoảng 10 triệu. Như vậy, mặc dù chuẩn nghèo thay đổi theo hướng nâng cao, thì trong một phần ba thế kỷ có hơn 40 triệu người Việt Nam thoát đói nghèo. Thực tế, quá trình chuyển đổi kinh tế cho thấy về sức mạnh của kinh tế tư bản, vốn, năng lực và động lực thị trường cho tăng trưởng các nguyên lý của kinh tế thị trường tự do đã từng bước được áp dụng, sở hữu tư nhân được khuyến khích. Hầu như toàn bộ nền kinh tế đang chuyển động theo những nguyên tắc kinh tế, như nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến lợi nhuận, dùng lao động làm công ăn lương và tự do về phương diện pháp lý, các doanh nghiệp phối hợp phi tập trung theo quy luật cung cầu. Đồng thời với việc sử dụng các công cụ, thước đo chỉ tiêu của kinh tế thị trường, sự can thiệp của nhà nước toàn trị đối với nền kinh tế cũng giảm dần. Những thay đổi như trên chứng tỏ sức mạnh của kinh tế thị trường đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, cách giải thích các thành tựu kinh tế thường gắn với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản về công lao trong giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội có thể khắc phục các mặt trái của thị trường như thể biện minh cho tính chính danh của chế độ khi các lãnh đạo không được bầu bởi tất cả người dân. Các chế độ chính trị đều phải thay đổi để thích nghi với kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa trong đó chế độ đảng Cộng sản toàn trị ở Việt Nam không là ngoại lệ. Những đặc điểm chủ yếu của mô hình chính trị này là tập trung quyền lực quá mức, tính chính danh của đảng yếu, dựa quá nhiều và áp bức và để cho quyền lực cá nhân chi phối các chuẩn mực thể chế. Giữ nguyên chế độ đảng trị với cấu trúc tháp tập trung quyền lực tổng bí thư, bộ chính trị, ban bí thư, ban chấp hành trung ương quá trình thích nghi của chế độ với sự chuyển đổi kinh tế sang thị trường diễn ra theo hướng thể chế hóa, nghĩa là tạo dựng các quy tắc chính thức hoặc không chính thức để ràng buộc các hành vi của con người, đặc biệt đối với quan chức bộ máy cai trị. Đồng thời với cải thiện môi trường khuyến khích đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp thì quá trình thể chế hóa, tăng cường pháp trị được thực hiện trên các phương diện sau. Một là xác lập các tiêu chuẩn để chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo. Không quá hai nhiệm kỳ 5 năm làm lãnh đạo trong bộ máy công quyền tổ chức công lập và giới hạn tuổi được quy định trong các văn bản pháp lý, thậm chí trong điều lệ Đảng Cộng sản hay là tuyển chọn, sử dụng cán bộ dựa trên năng lực hơn là quan hệ bè phái, ưu tiên quá trình thử thách và kinh nghiệm công tác, ba là phân công, phân quyền theo hướng chuyên môn hóa chức năng trong bộ máy nhà nước. Các nhánh quyền lực như chính phủ, quốc hội, tư pháp có nhiều không gian hoạt động hơn, bốn là nới lỏng sự tham gia chính trị qua các tổ chức như xã hội dân sự, phi chính phủ, thiện nguyện nhằm tăng sự hấp dẫn với người dân và củng cố tính chính danh của đảng. Tuy nhiên, những thay đổi như trên về thể chế chính trị đã không đáp ứng được sự phát triển của kinh tế thị trường. Sự quản lý của đảng chính phủ đối với toàn bộ tài nguyên, đất đai và sự can thiệp quá mức vào nền kinh tế, mà quyền lực công thiếu cơ chế kiểm soát hữu hiệu là nguyên nhân trực tiếp của chủ nghĩa thân hữu, sự liên kết giữa quan chức và doanh nhân, sinh sôi nạn tham nhũng nghiêm trọng, nạn hối lộ, trục lợi bất chính tràn lan, thất thoát tài sản công, suy thoái đạo đức và lối sống, văn hóa, phá hỏng luật chơi của thị trường. Tình hình nghiêm trọng đến mức đe dọa sự tồn vong của chế độ. Đảng đang tìm cách cứu vãn chế độ, thoát ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, việc củng cố nội bộ đảng đồng thời với chống tham nhũng bằng tập trung quyền lực cao hơn đang đi ngược với quá trình thể chế hóa nêu trên. Các trường hợp đặc biệt đã phá vỡ các chuẩn tắc chuyển giao quyền lực, đề bạt cán bộ dựa trên lòng trung thành với lãnh tụ, lý tưởng thay thế cho năng lực kỹ trị, quyền lực của chính phủ bị kiểm soát chặt chẽ hơn, dân chủ trong đảng bị hạn chế, các tổ chức xã hội dân sự như hội, đoàn bị hạn chế. Ngoài ra, kỷ luật đảng đang được siết chặt hơn. Hội nghị Trung ương 3 khóa 13 vừa sửa đổi, hoặc ban hành các quy định thực hiện điều lệ đảng, quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan quyền lực cao nhất của đảng, tăng cường quyền lực cho Ủy ban Kiểm tra đảng. Những động thái trên là nỗ lực đưa chế độ theo đúng đặc điểm toàn trị mà các nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất về chủ nghĩa toàn trị đã chỉ ra. Đó là đảng, nhà nước cố gắng động viên toàn thể dân chúng theo ý thức hệ chủ nghĩa xã hội và không khoan nhượng đối với những hoạt động không hướng về mục tiêu của đảng, lãnh đạo toàn diện các cơ quan quyền lực nhà nước lập pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân đội, tăng cường lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng, đồng thời với kiểm soát truyền thông, các cơ sở học thuật, các cơ sở tôn giáo. Thực tế chỉ ra rằng, trong cùng bối cảnh toàn cầu hóa, sau những thành công kinh tế nhờ thị trường, chế độ chính trị độc đoán trong các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore đã từng chuyển đổi sang chế độ dân chủ, Tuy nhiên, chế độ đảng Cộng sản toàn trị không lựa chọn cách thay đổi này. Quá trình cải cách thể chế chính trị chưa bao giờ suôn sẻ và nhất quán, đặc biệt trong những năm gần đây, còn chứa đựng những mâu thuẫn, chủ trương xây dựng đảng mạnh, nhà nước mạnh hiện nay theo kiểu thể chế hóa ngược, có thể cản trở chuyển đổi kinh tế sang thị trường. Nhân dân Cuba đứng lên vì tự do. Hôm nay, hầu hết các hãng tin quốc tế đồng loạt đưa tin tức hình ảnh và phim về các cuộc biểu tình tại nhiều nơi của nhân dân Cuba chống chế độ Cộng sản vì tự do. Những khẩu hiệu đã đảo độc tài, đã đảo Cộng sản, tự do được hô vang trên đường phố Havana và các thành phố lớn. Cuba là một trong năm nước Cộng sản còn sót lại của thời chiến tranh lạnh và chịu đựng dưới chế độ độc tài suốt 62 năm từ khi Fidel Castro và Che Guevara chiếm Cuba vào tháng Giêng 1959 các nước cộng sản tàn dư khác là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn. Nhắc lại lịch sử, phong trào nổi dậy chống chế độ tham nhũng Valencio Batista đầu tiên là phong trào 26 tháng 7 1953. Thoạt đầu phong trào thu hút được một số đông nông dân bất mãn với các chính sách sản xuất và thu mua mía, sản phẩm chính của nông nghiệp Cuba và chính quyền vi hiến của Batista. Valencio Batista bị lật đổ và trốn sang Mỹ, Ông ta qua đời 26 tháng 8 năm 1973 tại Gudemina, Ben, nhưng sau khi lật đổ Valencio Batista, Fidel Castro và Che Guevara, thay vì tiến hành các cải cách kinh tế và mở rộng tự do chính trị như đã hứa, lại dập theo mô hình chính trị chuyên chế và kinh tế tập trung của các nước cộng sản thuộc khối Đông Âu. Fidel Castro quốc hữu hóa toàn bộ nền kinh tế trong đó 4% đường mía, 90% nguyên liệu là vốn đầu tư của các công ty Mỹ. Đảng Cộng sản Cuba chính thức ra đời ngày 3 tháng 10, 1965 và là nước Cộng sản đầu tiên tại châu Mỹ. Ngày 19 tháng 10, 1960, Tổng thống Reddy Eisenhower trừng phạt Cuba bằng cách ra lệnh cấm vận các hàng hóa Mỹ xuất cảng sang Cuba ngoại trừ y tế. Tháng 2, 1962, Tổng thống John Kennedy ra lệnh cấm vận các sản phẩm Cuba nhập vào Mỹ qua các thời kỳ Tổng thống Mỹ từ Eisenhower đến nay, quan hệ giữa Mỹ và Cuba có khi nóng khi lạnh, khi nới lỏng khi siết chặt, nhưng các điểm trọng tâm trong chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba vẫn không thay đổi. Chính sách cấm vận đối với Cuba chi phối bởi nhiều đạo luật như Children with the Enemy Act 1917 và Foreign Assistance Act nên muốn hủy bỏ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn và cho đến nay Quốc hội chưa thông qua một đạo luật nào nhằm hủy bỏ cấm vận đối với Cuba. QP Akem, một đề án phi lợi nhuận phục vụ nhân quyền tại Cuba đã tổng kết được danh sách của 8.200 người bị mất tích dưới chế độ Castro và đề án này hiện đang tiếp tục được tổng kết. Tiến sĩ Lago thuộc Đại học Harvard Dựa theo các báo cáo của lực lượng tuần dương Mỹ, đã ước lượng số người dân Cuba chết trên đường vượt biển là 77.000. Sách đen về chủ nghĩa cộng sản ước lượng khoảng 15.000 đến 17.000 người Cuba bị xử tử dưới chế độ cộng sản. Nhiều người chết trên đường vượt biển không nằm trong danh sách đó là do trực thăng của công an Cuba thả bao các đánh chìm bè, bắn thẳng xuống bè và lệnh tàu hải quân Cuba tông vào những chiếc bè mong manh Trường hợp tàn sát cây Kanema Riva hay kết thúc Massacre 1994, trong đó nhiều trẻ em bị giết được ghi nhận nhưng vô số trường hợp khác vẫn chưa được biết đến, ít nhất cho đến ngày chế độ Cộng sản Cuba sụp đổ. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Hôm qua, nhiều ngàn dân của thành phố San Antonio de Los Banos đã xuống đường biểu tình chống chế độ Cộng sản. Dân chúng thủ đô Havana hưởng ứng và cũng đã xuống đường theo hãng tin Reuters, đây là cuộc biểu tình chống chế độ lớn nhất kể từ khi Fidel Castro cướp chính quyền năm 1959 tới nay. Các phương pháp sai lầm và chậm chạp mà chế độ cộng sản áp dụng để giải quyết nạn dịch là giọt nước tràn ly dẫn tới cuộc bùng nổ hiện nay. Riêng ngày Chủ nhật 11 tháng 7, đã có 6.923 người bị dương tính COVID-19 và 47 người, gấp đôi tuần trước, bị chết đời sống của những người thuộc giới tiểu thương, những người làm ngày nào ăn ngày đó, các nghề nghiệp phụ thuộc vào sinh hoạt đường phố, chợ búa đều không có một lối thoát nào cho số phận vốn nghèo nàn của họ. Trả lời phóng viên hãng Reuters, bà Mendela Rara, 53 tuổi, một giáo viên, cho biết chúng tôi đang trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn. Hệ thống cần phải được thay đổi. Dù họ Castro từng gắn liền với chế độ độc tài Cộng sản Cuba không còn, nhưng bộ máy vẫn còn nguyên như thời Fidel Castro và sau đó Raul Castro nắm quyền cai trị. Miguel Canen, Chủ tịch Cuba kim bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba từ 2019, trong diễn văn ngày hôm qua Chủ nhật 11 tháng 7, vẫn với giọng điệu tuyên truyền cố hữu, đổ lỗi những khó khăn và bất ổn cho Mỹ. Theo lãnh tụ Cộng sản này, một một số không nhỏ trong những người đang xuống đường là do Mỹ xúi dục nhiều người biểu tình đã bị an ninh thường phục bắt và hiện chưa ai biết số phận họ ra sao. Theo tin của hãng AP, cảnh sát đã xịt hơi cay vào đoàn người kể cả các phóng viên ngoại quốc đang theo dõi cuộc biểu tình. Tương tự như các cuộc biểu tình mùa xuân Ái Dập năm 2011 hay các cuộc biểu tình đòi đẩy bật Ali Khamenei tại Iran 2018, những người tổ chức đã vận dụng tối đa các phương tiện tin học. Các tín hiệu, hình ảnh được gửi đi qua các mạng xã hội. Các lãnh tụ không chân dung xuất hiện. Một phong trào không người lãnh đạo được hình thành. Ý chí tập thể trở thành nguyên tắc sinh hoạt và thay đổi hệ thống cai trị là mục tiêu chung mà đại đa số trong 11 triệu dân của đảo quốc Cuba đang tiến hành. Jack Canel, Chủ tịch Cuba kêu gọi các đảng viên Cộng sản và các thành phần ủng hộ giới cai trị Cộng sản – xuống đường để bảo vệ cách mạng đúng ra là bảo vệ quyền lợi của giới cán bộ, đảng viên có đặc quyền trong xã hội. Tuy nhiên, Jeff Canen quên rằng Nikolai Sarko cũng đã từng làm vậy khi tổ chức cuộc meeting ủng hộ mình ngày 21 tháng 12 1989 và kết quả là hai vợ chồng bị chính các đồng chí từng thề thốt trung thành sử bắn 4 ngày sau đó. Bài học các cuộc cách mạng dân chủ đã diễn ra tại Mông Cổ hay Hungary cho thấy đây là thời điểm của trận lựa không chỉ chọn lựa của người dân đang xuống đường mà còn là chọn lựa của những người lính, những người đang do dự và cả những người nằm trong giới cầm quyền. Nếu thành phần yêu tự do hay nghiêng về phía tự do tạo nên áp lực đủ mạnh, đất nước Cuba sẽ thay đổi. Phong trào dân chủ Cuba hiện nay không phải tự nhiên bộc phát mà ngọn lửa tự do đã âm ỉ cháy từ nhiều năm trước. Các tổ chức như Lady in được giải nhân quyền Sakharov 2005 Đề án Vareler thu thập hơn 10.000 chữ ký đòi hỏi tự do nhân quyền, xương máu của rất nhiều người Cuba chết trong ngục tù cộng sản là những viên gạch lót đường cho nền dân chủ Cuba sau này. Không có sự hy sinh nào cho tương lai con cháu là hy sinh oan uổng. Thời gian ngắn tới đây sẽ là thời gian thử thách cho dân tộc Cuba và tương lai đất nước này. Nhưng dù kết quả ra sao,